se yo kalune yo mo su ya lo nu cho ki tu lo so chỉ mo lên đi yo ba tao yo chui ya chui ya su lên su khi li ya tu yo ba tao co đi ta cho ki tu một tròn đi nhỏ tu trên chase yo sợ có lưu này vừa múa xua già, múa chế rong trà mùa chế rong nhỏ múa ra bà võ múa rong thơ sóng kê tua lót gió chỉ múa già yúa bà tàu xưa giờ mùa non lúa mía chỉ ta gió thơ mùa chi mùa gà mùa tu mùa kỳ gió xia yên chi tên ta ba chỉ tàu ly 爱的歌，真正都主耶稣，我歌都主，个个路能错路，路错些都，寂寞冷的把忧。 Giêsu nữ y lãnh thia gió tu chờ tao có nụ gió chia tu thia ly lon tranh giải chữ Giêsu có thia chỉ sáng nụ nhanh đĩa tê non. xa qua đánh gió rong lý cha lò gió hai tia có chiến tranh tu chủ Giêsu ủa có tu chủ cả có lùn anh xua nu nước gió chia tu chỉ di payung Chu Yesu ni i lãnh thia yo Tu chở tao con nụ gió chia tu Chia ly lon tranh giải chữ Yesu cho tia chi xa nú dài tia tê nó mua